họ đơn con gây ơi dạo nên mê kiếm tiền nhiều tiền nhưng tên không về với cha thật quá Sao con ông đã không về cũng không Gửi ông một đồng tức về luôn à Nè nhà tôi mời là Người bay con tết này Đừng về khi con Con đang cần khai duy trì quan mới ban Đừng về khi anh em con Vẫn đang cần tới con Con đừng về lúc đang bồn bề đừng dễ do bắt buộc đừng dễ do bỏ cuộc vì là con bé không được ngã tay trèo trước sóng gió một năm đau thương đi qua phía sau còn có bà cho con đập cánh bay thật xa Con gái nè Bà gửi lại cho con phần tiền tiết kiệm Con gửi về cho ba mấy năm qua Con hãy dành tiền đó Mà lo cho quán của con dưới này Ba tự lo được mà Con hãy dành tiền đó Để ăn những món con thích Học những gì mà con muốn Hoặc là Đến những nơi mà con từng mơ về Nếu dư ra một chút thì hãy san sẻ với những người thiếu may mắn hơn con và cần nó hơn ba bà có hứa với mẹ là sẽ không bao giờ để con một mình năm nay con không về nên ba gửi mẹ lên ăn tết với con nghe nhất định không thể thiếu người thân con à thương con hãy nắm chặt tay nhau và đếm ngược cùng với chúng tôi bốn ba con ba con của ba rất ngoan